cho nhau chớm chớm chớm hít rồi thì em được uh, rất là nhiều những người bạn của em uh, gửi qua inbox cho em là như ơi có cái kênh này trên Đà Lạt này share bài của em này xong mai mốt lại như ơi có kênh này trên Đà Lạt share bài của em nên là nếu mà có bạn nào ở đây mà đã share bài của Hà Nhi thì Nhi cũng xin là chân thành cảm ơn mọi người vì đã yêu bài hát từng cho nhau và yêu Nhi và bây giờ thì Nhi sẽ hát ca khúc từng cho nhau cho mọi người nghe cà phê quán cũ cùng vui với ai cánh hoa say nhẹ phương mắt ai nay lôi về sau bàn chân não nề rượu ngọt làm ta uống say cà phê đắng làm ta thấm cay giấc chiêm bao chợt mơ thấy nhau vỡ mộng rồi riêng mình ta đớn đau từng cho nhau bao nhiêu hy vọng cho nhau từng lời hứa phút cuối giữ lấy được không gặp lại nhau chỉ hôm nay để anh phải nhớ phải buồn nếu cho em được lựa chọn một lần nữa nếu cho ta quay lại phút giây đầu em nguyện thầm mong sẽ tránh rượu ngọt làm ta uống say cà phê đắng làm ta thấm cay giấc chiêm bao chợt mơ thấy nhau vỡ mộng rồi riêng mình ta đớn đau từng cho nhau bao nhiêu hy vọng cho nhau phải nhớ phải buồn nếu cho em được lựa chọn một lần nữa nếu cho ta quay lại phút giây đầu em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh Nào mọi người ơi Rượu ngọt làm ta, làm ta uống say Cà phê đắng làm ta thấm cay Giấc chiều bao Chân mơ thấy nhau Vỡ mộng rồi riêng mình đơn độc Nam, Nam biết là tầm khoảng 10 năm nữa mà vẫn được hát cho mọi người nghe bài này thì đúng là thành công của em được không ạ bởi vì à, niềm vui thì đi qua nhanh còn nỗi buồn thì ở lại lâu lắm nên là mình sẽ ở lại cùng với nhau và chia sẻ những cái nỗi buồn đó